ta đi nội dung chính đầu tiên đó là ta đi tìm hiểu về phần lý thuyết và trong phần lý thuyết này có nội dung gì quan trọng các bạn cần lưu ý nhé ta đi một là nội dung của bài toán mà cô cung cấp tới đây đề bài cho như sau cho AB và CD là hai dây vâng hai dây khác đường kính của đường tròn tâm O bán kính R gọi HK theo thứ tự là hình chiếu của điểm O trên AB và CD được chưa? Cho đường tròn tâm O, bán kính R. AB và CD là hai dây cung của đường tròn, không đi quá, à không đi qua tâm. Được chưa? HK theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB và K là hình chiếu của O trên CD. Đề bài yêu cầu chứng minh điều gì ạ? À, chứng minh OH bình cộng với HB bình là bằng OK bình cộng với KD bình các bạn sẽ liên tưởng đến định lý Pythagore. Đúng không nào? Vì ở đây có tam giác, à, tam giác vuông. Và trong tam giác vuông thì chúng mình hay nghĩ đến đầu tiên đó là định lý Pythagore. Nối OB và OD. Thì lúc này ta sẽ được là OB bằng OD và bằng bán kính R. Thế thì các bạn thấy rằng là bạn thấy rằng là đề bài yêu cầu chứng minh OK bình cộng với KD bình bằng OH bình cộng với HB à, HB Bình